tia nôn đã ư cho xin chi tê rau nu nó yo nhỏ luôn gì lu xia lu lỡ yo chi mon chi qua hoa trên đưa su xia li nô tia nun đã ư sa shi tu tê rau nu nó chi phong của mu lu xia lu tới chi tao tu chín đưa qua mua câu cú lu có tàn khó có mà thì cho răng chia câu cú nu ca cú cho kê lũ mua trâu khó cú cho xe mua cú có mù lia tia shi ho wa ku no ku si yo lu cha nhong lu chong wa thao mu câu cú lu có than khó có mà thì cho giang xia câu cú nu cầu phú lu có tàn khó có mà thì cho răng xia cầu phú lu ca cụ so kê lũ mua trâu có cụ sao xia mua bố có mù ly tia shi power ku no ku si yo lu chai nhong lu chong wa thao mu la